Rồi, chào anh em uh, mọi miền Bắc Trung Nam nha Quay lại chủ đề của bên uh, cơ sở của bên uh, Lộc Phát Tài ngày hôm nay Thì Lộc sẽ chia sẻ cho anh em về kinh nghiệm chơi bộ cua chợ ha, Hột giấy 2 phân 7 Đó. Giấy sốt Anh em nhé Đó. Thì khi anh em lắc bộ cua Đó. Một á, các anh em làm cái thì phải có một uh, tay em đánh ở ngoài ha. Hoặc là các anh em làm những cái bộ hộp một chợ nhưng mà bên mình chuyên làm cho anh em để anh em quýnh né nè ha em à, các anh em lắc né nè đánh né đó, hoặc là các anh em có thể có tem ở ngoài nó sẽ đánh cho anh em thì cái bộ hột đó là như thế nào thì mình à, sẽ review cho anh em ha một cái à, số về bộ hột trên tay của mình sẽ là một bộ hột chợ bình thường các anh em đi mua chợ về ha nhưng khi các anh em mua chợ về thì hột nó sẽ là mốt méo hoặc là nó nó không có được à, vuông góc hoặc là nói chung ra thì nó, nó không có được đẹp anh em nhé khi anh em lắc cái hoặc là các anh em à, muốn đánh ăn tiền người ta mà chơi những bộ hột mà mua chợ về 10 ngàn 20 á, thì những bộ hột đó là không thể nào chơi được thì mình đã suy nghĩ ra mình đã làm cho nhiều anh em chơi và thành công rất là nhiều về sản phẩm là bộ hột 73 này anh em nhé đó bộ hột 73 là như thế nào thì 73 có nghĩa là mình sẽ giải thích cho anh em 70% là tỷ lệ các con các anh em cần có thể đánh mồi ha, hoặc là các anh em quýnh về các con đó là tỷ lệ 70% là các anh em sang, còn 30% là bộ hộp nó sẽ chạy đều cũng giống như bộ chợ thôi anh em nha nó lên ví dụ một cây hai cây á nó sẽ ra những cái mặt khác đó, hoặc là nó lên uh, những cái, cái con còn lại đấy thì nếu như mà nó nó lên đều mặt á lên trăm phần trăm thì nói chung là, là các anh em lắc cái thì không an toàn đó nói chung là 73 64 hoặc là hộp uh, 82 nói chung là tuyệt đối luôn cũng có thì các anh em chỉ cần alo là mình sẽ làm à, theo yêu cầu của anh em thôi đó thì bây giờ thì bộ khách này khách đã đặt cho mình ba bốn bộ thì sẵn đây luôn mình làm clip cho anh em bộ này là các anh em quýnh tỷ lệ về gà bầu tôm anh em nhé nhìn trên màn hình là gà bầu tôm thì bây giờ gà bầu tôm thì tất nhiên các anh em trong ba mặt gà bầu tôm này các anh em sẽ quýnh về 70 phần trăm nó sẽ lên nha còn 30 phần trăm là hình hột nó sẽ chạy đều anh em nhé đó. thì mình không lòng vòng nhiều luôn cho anh em luôn thì mình bỏ vào mình test luôn cho anh em vài cây để xem thử bộ hột này nó tuyệt đối ha tới đâu nói chung ra phải có cây được cái mắt anh em nhé đó các anh em xem video của bên cơ sở lọc làm thật cho anh em luôn chơi để anh em chơi chứ không phải là cắt ghép là những video nào mà chính xác 100 trăm là những video cắt ghép anh em nhé đó. còn bây giờ mình đánh theo kiểu tỷ lệ của mình thì nó phải có cái mắt phải có cây đường chứ không phải là cây nào cũng trúng anh em nhé đầu tiên trong hộp thì xả xui, đó như gà bầu tôm thì cái này thì em muốn ờ, ba mặt đó muốn mặt nào cũng được gà bầu tôm ha đó hai có một con bò thôi đó hàng này nó sẽ lên tại vì cái chén đầu tiên là chén hành xui, ừ, rồi chén thứ hai ha chén thứ hai anh em nhé đó nói chung mình cứ lắc đều tay buông mạnh lên lắc đều tay buông mạnh lên thì cái này cái này muốn gà hoặc là con muốn gà hoặc khe bầu hoặc khe con tôm nha quấn con gà khe qua hai mặt nữa con bầu hoặc tôm nếu các em chưa chắc ăn thì quấn quấn khe còn em chắc ăn rồi thì quấn một con ha ừ, hai con bầu đúng không anh em gà không có nhưng các em khe qua bầu là các em sẽ lời ha, hai gói một chỏ đó các em thấy không khe qua bầu là các em sẽ có lời còn cua mà có lời là chơi thôi anh em nha đó nãy hai con bầu rồi đúng không thì tất nhiên như cái chén này các anh em đừng quấn bầu nữa ha cúm bầu hoặc là mồi bầu nữa là người ta sẽ biết sẽ nghi ha đó là các em bún về cho mình con gà kheo con tôm hoặc nếu như các em chắc ăn hoặc bún một mặt tôm hoặc mặt gà ha đó các em không đúng không hai con bầu nó đã đi và nó sẽ ra một con tôm hoặc là có một con gà thì các em khe thì các em vẫn ờ, huề hoặc là các em bún chính diện con tôm là các em sẽ ăn thôi đúng không đó rồi giờ nó ra là nai tôm cá đúng không anh em đó nên nhớ các em cứ lắc mạnh thả xuống lắc mạnh thả xuống bình thường hột nó đi sao kệ nó nhưng mà tỷ lệ của nó nó sẽ ra là gà bầu tôm nên nhớ gà bầu tôm là cái tỷ lệ là các em quýnh ha đó hãy tôm rồi thì tất nhiên bây giờ các em sẽ quýnh gà cho mình nha gà kheo con bầu ha bỏ tôm cũng được hoặc kheo con tôm các em kết thì các em đánh thôi ha đó kheo con bầu nó sẽ là bầu hai cua đúng không gà không có nhưng mà nó vẫn có thể ra một con bầu cho anh em hoặc là ra một con tôm đó thì các anh em chắc ăn thì anh em bún còn không chắc ăn là anh em khe rồi như cái này như cái này á, thì cái này em quấn gà lại cho anh mình nha gà nhưng mà nếu như không chắc ăn nữa các anh em vẫn nối qua một con khác nha cho mình nha nối qua những con khác đó, nối qua những hai con thấy chưa con bầu con tôm nếu các anh em nối á, thì tất nhiên không có con gà nhưng và bù lại nó sẽ là hai con bầu hoặc là một con tôm cho anh em đó để các anh em một là lời hai lầu của hề chứ không có đường thua đúng không đó hai con bò một con hai một hai bò một con đúng không hồi nãy giờ bốn năm cây rồi. không ra gà đúng không thì tất nhiên mình sẽ quấn về gà đi ha không ra thì phải quấn về gà đó cũng không ra luôn nó ra con tôm ha đó lắc lắc để quấn theo con gà coi ha đó, mình dở coi có gà không cũng không ra con gà luôn anh ha mình đổ cái thau coi đó đổ cái thau coi gà nó có lên không đó các anh em thấy không thì nói chung ra thì nó nó tùy vào cái tay mình lắc nữa anh em nhé lắc cái mà mình lắc thì nói chung ra thì không ra nhưng mà đôi khi các, các anh em lắc đó, nó sẽ ra đó chứ không phải là người nào lắc cũng như, như nhau nhưng mà đặc điểm bộ hộp này á tỷ lệ các em thấy đó là 70 phần trăm nó sẽ là gà bầu tôm nó còn 30 phần trăm thì hộp nó phải chạy như như vậy anh em hiểu không chạy như vậy để người ta có thể là không có canh mặt để đánh được được ngược lại anh em đó thì anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở nhé đồng thời anh em mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0981 521779 nhé hoặc là 0966 521779 nhé sẽ gặp trực tiếp mình Đó. hoặc là gặp những nhân viên chuyên về tất cả các loại mặt hàng và đồng thời bên mình chuyên cung cấp tất cả các loại đồ chơi quạt bạc luôn anh em nhé đó không phải riêng một cua đâu tài xỉu máy đánh bài nói chung ra mình kể thì không giờ hết được thì anh em chỉ cần xem video cần cái gì muốn chơi cái gì cứ liên hệ mình mình không bao giờ à, mà gọi là có đồ mà giấu anh em nha cái gì mình biết được mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em chơi nha chúc anh em năm 2021 này thành công nha chào anh em